Chào mừng các bạn đã trở lại kênh Lucky Bado, thương hiệu mỹ phẩm đến từ Hàn Quốc. Hôm nay trời đẹp quá, mình cùng nhau ra ngoài shopping thôi. Các bạn biết không, rất nhiều bạn có thói quen ra ngoài đồ mới thoa kem chống nắng. Nhưng lúc đó kem chưa thẩm thấu hoàn toàn, vì vậy sẽ không bảo vệ cho da được tốt nhất và da bạn sẽ bị tổn thương. Đó chính là sai lầm thứ tư mà Lucky Bado muốn chia sẻ với các bạn khi sử dụng kem chống nắng. Chuẩn bị ra ngoài mới thoa kem chống nắng Giống như những loại kem dưỡng da khác, sau khi thoa kem chống nắng cũng cần một khoảng thời gian để có thể thẩm thấu vào da. Thực tế chứng minh để kem chống nắng phát huy hiệu quả tốt nhất, bạn nên thoa kem trước khi đi ra ngoài từ 15 đến 20 phút. Đây là khoảng thời gian cần thiết để kem có thể thẩm thấu vào da. Trong thời gian này, bạn có thể lướt Facebook này, đọc báo này, hay đơn giản là mua hàng Lagibado nhé. Hy vọng rằng các bạn không quên mua kem chống nắng trước khi ra ngoài Hãy khám phá các nội dung tiếp theo trên kênh Lucky Vado, tinh hoa mỹ phẩm Hàn Quốc nhé!